chào mừng các bạn quay lại kênh Phần TV. Thì hôm nay mình sẽ review với các bạn về chiếc uh, Huawei Band 7 ha. Thì cái này mình mua để mình theo dõi sức khỏe. Sau khi có kết quả khám uh, sức khỏe ở trên công ty thì hiện tại là mình đang bị uh, hút nhẹ. Nên bác sĩ khuyên mình là nên uh, tập thể dục ha. Với ăn uống điều độ rồi theo dõi lại sau 6 tháng. Thì cái yêu cầu là sẽ cần phải giảm khoảng 6 kg để khám lại. Nên mình mua cái này này thì đợt vừa rồi ở trên Lazada 11 tháng 11 đó, thì săn sale nó giá thường của nó là 999.000 bây giờ nó giảm xuống còn 800 à, 800 rưỡi. thì mình thấy giá khá là hợp lý và ở trên mạng thì mình thấy đa số là khen con này nên mình mua về xài thử thì sau một tuần sử dụng thì mình thấy nó có một số cái ưu điểm nhưng mà nó cũng có số nhược điểm ha thì mình chia sẻ nhược điểm trước để nếu các bạn mà đến tháng 12 à, tháng 12 các bạn có săn sale các bạn có thể suy nghĩ có nên mua hay không mua thì à, nhược điểm trước cái này cái nhược điểm đầu tiên của nó là cái đo oxy của nó chạy không được chuẩn ví dụ như là mình à, mình muốn đo nồng độ oxy trong máu thì ví dụ như bình thường mình bấm mình để cho nó tự đo thì ok ha còn nếu mà các bạn mà để cho nó tức là muốn manual đo mình muốn đo trực tiếp tại thời điểm mà mình muốn kiểm tra tức là ví dụ như bây giờ bạn cảm thấy bạn hơi khó thở đúng không bạn muốn kiểm tra xem là oxy trong máu bao nhiêu ấy. thì thường như thế này nó sẽ chạy không chính xác nó sẽ đo không được đó mình đang để cho bấm cho đo nhé mình để ý nhé tí nữa nó sẽ à, khi mà nó đo xong á, thì cái kết quả đo thường nó sẽ kêu mình là đo đi đo lại mà chứ nó đo không được đó, mình đang giữ yên đúng như yêu cầu của của cái à, cái điện thoại ha à, của cái, cái đồng hồ ha. Ừ. thời gian đo cũng khá là lâu à. mình muốn đo mình phải giữ yên và mình phải chờ đó thì nó sẽ bảo bạn là đeo chặt nè à, đeo chặt vòng tay à, ở phía trên à, xương cổ tay đó, mình mình đã đeo khá là chặt rồi các bạn có thể kiểm tra nè đó. đó. Ừ, nó có cả vết hành ở trên tay thôi đó. rất rất đeo khá là chặt rồi đó nhưng mà nó nó đo vẫn là khá là không chính xác cho nên nhiều lúc nó đo không được à, nhiều lúc nó đo được nếu bạn để cho nó chế độ mà là real time để nó kiểm tra cho bạn thì đôi lúc bạn sẽ có kết quả còn có những lúc nó sẽ không lấy được kết quả là chức năng à, chức năng đo chức năng đo của nó có vẻ không không không tốt lắm mình cảm giác như là nó, nó chạy không được ok lắm đó chức năng đo này đó. là cái nhược điểm thứ nhất cái nhược điểm thứ hai á, là cái khả năng cái software nó có thể bị lỗi lỗi là do mình có thể cho các bạn xem mình đã tập khá nhiều bài thể dục rồi à, tí nữa mình sẽ show các bạn ở trên điện thoại trên điện thoại thì mình à, à, điện thoại nó có lưu lại được bài tập của mình nhưng mà trong hồ sơ tập luyện thì nó thường là trống hết không chưa có bạn ghi thực ra là mình đã tập được hơn một tuần và có rất nhiều bài tập trong này rồi nhưng mà ở trên điện thoại thì nó sẽ không ghi lại được đó, đó là cái cái nhược điểm thứ hai nhược điểm thứ hai của con này nhược điểm thứ ba mình có thể thấy được đó là cái bài tập luyện của nó luyện của nó thì ờ, đây có nó chỉ liệt kê bạn một số bài thôi ha à, đây. nhưng mà nó lại không có đạp xe ở ngoài trời ha mình thì mình tập đạp xe ngoài trời nó chỉ có đạp xe trong nhà thôi đi bộ trong nhà nè đi bộ ngoài trời nè đó chạy trong nhà chạy ngoài trời đó một số bài tập luyện thôi không nhiều giống như trên mạng nó nói nhưng mà nếu các bạn đau ấp của nó về thì sẽ có đủ ha bạn có thể kích được chạy ngoài trời ha mình có thể vô khác thì coi khác là không có nè setting nè à, vậy là nó không có luôn à. đó đó là cái nhược điểm thứ hai ha tức là cái các bài tập á mà như quảng cáo ở trên ờ, trên mạng á, thì nó sẽ có ở trên application của nó thôi chứ nó sẽ không có ở trên cái điện trên cái cái Huawei Huawei bên 7 này ha những cái bên này thì mình sẽ không thấy nó rồi cái à, cái nhược điểm thứ ba nữa mà mình thấy được của cái đồng của cái bên này á à, thứ tư á, là nó không có GPS ừ. nên là khi các bạn đi ra ngoài tập luyện như, như đi bộ ngoài trời hoặc là đạp xe ngoài trời á, thì các bạn phải uh, mang theo điện thoại nữa nó sẽ sử dụng GPS của điện thoại của các bạn ha thì nó nó bị một cái trường hợp ha nó bị một cái trường hợp lỗi tức là nếu điện thoại của bạn á, mà bật chế độ tiết kiệm pin á, thì nó sẽ không lấy được GPS nhưng mà nó không thông báo cho các bạn là các bạn sẽ không biết là tại sao mà mình không lấy được GPS ha tức là khi mà nó nó nó không lấy được GPS rồi á, thì uh, cái cái quãng đường mà các bạn chạy nó sẽ không tính được ừ, nó không đo được Đó. và thứ hai nữa là bất lợi là nếu như các bạn không có GPS của con này á, thì nó sẽ sử dụng pin của cái uh, cái điện thoại của bạn các bạn bật nó sẽ gọi là chắc kênh GPS ừ, real time á, thì cái điện thoại bạn nó sẽ xuống pin rất là nhanh đó thì nó nó sẽ có một số cái cái nhược điểm như vậy thế thì cái ờ, ưu điểm nó là gì ưu điểm của nó thứ nhất là cái giá của nó giá của nó khá là ok giá tám trăm mấy thì các bạn có thể à, làm như một chiếc đồng hồ này à, ờ, có ngày tháng này có thể đo được à, à, nhịp tim này nồng đi nồng độ oxy trong máu à. bạn thấy là đây mình có nồng độ oxy trong máu này nhưng mà nó sẽ đo không không phải là lúc nào nó cũng đo được à. lúc đo được lúc đo không nó có vẻ không ổn định hai à, nữa là thời tiết à, mình đang ở hormone đang có mưa thì nó đồng bộ với điện thoại nên là nó nó thông báo thời tiết khá là tốt thì những cái đồng hồ điện tử thông thường nó không làm được như thế này ừ. rồi nó có thể điều khiển được nhạc của cái điện thoại của bạn luôn à. rồi đây có những thông số cần thiết để các bạn tập thể dục đó là cái thứ nhất cái thứ hai nữa là cái thấy cái điện thoại cái này á, là cái cảm giác đeo nó rất là tốt tức là ví dụ như các bạn đeo điện đồng hồ bạn sẽ có lúc bị ngứa tay ha cái này cái sợi dây nó khá là mỏng nè cái chất liệu cao su cũng, cũng khá là ok và nó rất là nhẹ luôn cảm giác như là nó không có trọng lượng nó rất là nhẹ nó nhẹ thì các bạn có thể đeo được đeo được cả ngày cả đêm luôn ha à. và cái thứ ba nữa là rất ít khi mình phải sạc pin đó tức là mình mua mua về tức là đến thời điểm này mình mới sạc một lần thôi à và pin của nó rất là trâu pin của nó đó, giờ 84 phần trăm tức là à, cái này mình có thể xài được khoảng à, à, khoảng 10 ngày tức là nó bật full hết cái tính năng ví dụ như là à, liên tục đo nồng độ oxy trong máu này rồi à, đo, đo theo dõi nhịp tim liên tục này rồi à, à, luôn kết nối với điện thoại này đó thì thì cái này mình có thể xài được khoảng à, tầm 10 ngày ha à, tức là pin nó khá là tốt à, thì à, mình thấy là với giá tiền này á thì một số nhược điểm mà mình có thể à, có thể châm trước được ha và với cái ừ, cái giá này thì nghĩ là con này xài khá là ok ừ, nó khá là nhẹ đeo khá là được à, thì nếu các bạn à, ờ, đang suy nghĩ mua một cái thiết bị để đeo tay thì các bạn có thể cân nhắc nó ừ ngoài ra mình thấy con Xiaomi cũng được nhưng mà à, nếu các bạn mà không không muốn sử dụng pin của điện thoại ấy, hoặc là đi ra ngoài tập thể dục không muốn mang theo điện thoại tại mang điện thoại khá là cồng cần hoặc là các bạn có túi có một cái túi đeo trên mình thì các bạn đeo điện thoại theo còn nếu không các bạn đi ra ngoài thường nên cái cái này nó nên có GPS của nó à. với lại cái cái software của thằng này á, thì mình thấy là nó uh, nó không có lịch ở trên cái tức là nó nó có đưa lên trên cái Google Play ha nhưng mà cái bản của nó cái bản trên Google Play á, nó chỉ hỗ trợ cái bên 6 thôi bên 7 nó chưa hỗ trợ thì các bạn muốn đao các bạn phải đao cái trực tiếp từ cái cái store của thằng à, của thằng Huawei á à. và khi mình cài vô thì à, Google nó sẽ cảnh báo mình là cái application này có thể là nó sẽ lấy thông tin của mình ha thì uh, nếu các bạn không không có quan trọng về thông tin cá nhân thì cũng có thể ừ, có thể suy nghĩ nữa ừ. rồi thế là những chia sẻ sau một tuần sử dụng con này ha nếu các bạn nếu thích thì nhớ like subscribe kênh mình nha cảm ơn các bạn nhiều rồi tới đây